Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình nhé và, và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog của mình nhé Thì nói chung là cái cuộc đời của mình cũng gần 40 ngồi bánh chân rồi các bạn Thì đó thì các bạn thấy á, à, clip mình hay ý nghĩa hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp mình nhé thì đây là những vật phẩm phong thủy của mình đây là những vật phẩm phong thủy mình à, chia sẻ trong à, các clip nhé thì đó thì à, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề đó là cái tuổi uh, 1978 mậu ngọ nhé 1978 mậu ngọ lữ mạng nhé về hướng phong thủy hướng xây nhà rồi phong thủy bản mệnh màu sắc phong thủy rồi là những vật phẩm và là những vật phẩm này để chấn chặt lại ngôi nhà vật phẩm chấn chặt lại ngôi nhà nhé thế đó thì hôm nay mình chia sẻ luôn thì uh, à, mậu ngọ 1978 nhé là nữ mã nhé quẻ mận đó là khôn thổ quẻ mận là quẻ khôn thì mình xem ở đây là khôn thổ đâu rồi các bạn thấy không khôn thổ này là khôn là cái ừ. hướng khôn thổ có nghĩa là hướng xây nhà đó là tây nam đúng các bạn ha đó là hướng tây nam hướng tây nam là hướng tốt nhất để xây nhà đó là hướng phục vị tây nam đó là hướng phục vị nhé các bạn nhé phục vị rất là tốt thì đó thì mình chia sẻ luôn các bạn thì à, mạng của tuổi à, mậu ngọ này là thiên thượng hóa thiên thượng hóa có nghĩa là nửa trên trời nhé rồi mình chia sẻ mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé rồi mình chia sẻ luôn <coughs> bốn hướng tốt bốn hướng tốt của mậu ngọ đó là tây nam tây nam là phục vị nha phục vị là tốt nhá hướng thứ hai đó là hướng chánh tây là thiên y rất tốt hướng thứ ba là đông bắc nha, là đông bắc sinh khí rất là tốt rồi hướng tiếp theo đó là tây bắc là diên niên rất là tốt đây là bốn hướng tốt để xây nhà nhé rồi mình chia sẻ với bạn về vấn đề là bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là chắn bắc là tuyệt mạng à, chắn đông là họa hại rồi là đông nam là ngũ quỷ và chắn nam là lục sát nhé bốn hướng xấu <coughs> rồi mình sẽ chia sẻ các bạn luôn về vấn đề đó là kết hợp kết hợp tuổi của người vợ và người chồng để chọn ra một hướng để xây nhà nhé thì bạn bạn là nữ, nữ mạng 1978 thì người chồng của bạn là tuổi gì bạn xem người chồng của bạn tuổi gì xem bốn hương tốt của người chồng và bốn hương tốt của mình so sánh chọn ra một hướng chung tốt nhất để xây nhà nếu mà chúng ta mà làm được vấn đề này thì cái ngôi nhà của chúng ta rất là vượng tài vượng lộc vượng tài rồi là nó sẽ giúp cho cái ngôi nhà của chúng ta sẽ thành các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết hòa thuận với nhau nói chung là một ngôi nhà rất rất là đẹp và tốt cho gia chủ nhé <coughs> đó rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn các bạn thì ờ, có một số người hồi xưa người ta đã xây nhà xây nhà người ta không có để ý đến phong thủy đến hướng xây nhà của người ta lên đến bây giờ mới biết là cái hướng sinh nhà của người ta nó xấu của bạn nó xấu không muốn tốt thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn về vấn đề là chấn chặt nô ngôi nhà khi chúng ta xây nhà vào hướng xấu thì chúng ta sẽ sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà để cho ngôi nhà sẽ tốt hơn khá hơn nhé để giúp cho gia chủ sẽ là vượng tài vượng tài và sẽ ờ, tốt về mọi mặt nhé thì hôm nay mình chia sẻ bạn là có ba hướng có ba hướng để để chấn chặt ngôi nhà nhé <coughs> rồi mình xin chia sẻ các bạn là hướng đầu tiên hướng đầu tiên để uh, ờ, chấn chặt lại ngôi nhà đó là dành cho những uh, người ở nông thôn người nhà nông ở quê các bạn nhé dành cho người ở quê thì ví dụ như thì bạn ờ, đang làm mậu ngọ nhé thì ví dụ như là bạn đang xây nhà ở hướng chắn đồng đi hướng chân đông là là hướng xấu nhé là họa hại là hướng xấu thì bạn có thể mở thêm một cửa nữa mở thêm một cửa thì mở cửa đằng sau thì các bạn mở lên mở là xéo xéo nên mở cửa đằng sau có nghĩa là về hướng chân tây đúng không đối diện chân đông là chân tây thì các bạn mở cửa đằng sau ra xéo xéo này đừng có song song không nên mở cửa song song như thế này nó từ nó trước nhìn ra sau nó sẽ không tốt về phong thủy là không có tốt không có đẹp xây xéo xéo này mở cửa xéo này nhé đó mở thêm một cửa nữa thì cái tác dụng mở thêm một cửa nữa này thì nó có tác dụng đó là để cân bằng lại ngôi nhà cân bằng lại ngôi nhà một ngôi nhà một hướng xấu và một hướng tốt để nó cân bằng lại ngôi nhà cái thứ hai là để chấn chặt lại ngôi nhà để không để từ trường xấu của hướng xấu của ngôi nhà hướng xấu từ trường xấu âm binh âm khí nhớ thì nó sẽ không vào được trong nhà để mà hại gia chủ quấy phá gia chủ đó là phương án đầu tiên mình chia sẻ để nó cái phương án này cũng để cân bằng và xua đuổi những hướng xấu ra ngoài mà cái ngôi nhà của mình nói chung là nó cũng không xấu và cũng không đẹp nha làm theo cách này là những cái ngôi nhà chúng ta nó không xấu mà cũng chẳng đẹp nha. đó <coughs> đó rồi mình chia sẻ cho bạn luôn về vấn đề phương án thứ hai cái phương án thứ hai này là dành cho những người nhà phố những người ở thành thị thành, thành phố thì không thể mở cửa sau tại vì sao trên Sài Gòn đất thành phố là đất chật người đông đó nên không thể mở cửa nữa thì chúng ta sẽ sử dụng đó là miếng thảm trải nhà cái miếng thảm trải nhà này nói chung là hầu như là dân miền Bắc thì cũng biết rất là rõ về miếng thảm trải nhà thì cái miếng tạm trải nhà dân miền Bắc thường thường vào mùa đông người ta hay mua miếng tạm trải nhà để trải ở dưới nền nhà đấy các bạn để là người ta đi lại cho nó ấm chân nó không bị lạnh về mùa đông nó không bị lạnh chân nhá đó thế còn ở trong Nam này á, thì người ta sử dụng cái miếng thảm trải nhà đó là để lót nền nhà để trang trí nền nhà nó cũng là miếng thảm trải nhà đó các bạn nhé thì chúng ta mua miếng thảm trải nhà này chúng ta trải từ ở từ đằng đằng đằng đằng cửa chính ra hết đằng sau chạy hết nền nhà luôn đó thì các bạn nên nhớ chúng ta mua miếng thảm trải nhà này là phải mua theo màu sắc phong thủy bằng mệnh màu sắc phong thủy bằng mệnh thì mẫu ngõ này á, thì là mạng là mạng thiên thượng hóa có nghĩa là mạng hóa thì mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề là màu sắc phong thủy luôn nhé màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu xanh lục đỏ hồng tím xanh lục đỏ hồng tím đó là màu tương sinh tương hợp và bạn bị khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước là màu này màu đen và màu xanh nước nhé không nên sử dụng màu đen xanh nước để làm phong thủy thì bạn có thể mua màu tím hoặc màu hồng miếng thảm trải nhà màu tím hoặc màu hồng để chúng ta mua chúng ta lót từ cửa trước ra đằng sau nhé đó phương án thứ hai này cũng có tác dụng đó là để cân bằng ngôi nhà cân bằng ngôi nhà như là xua đuổi tà ma âm khí của cái hướng nhà xấu của bạn nhé cũng là giống như giống như là phương án thứ nhất cũng là để cân bằng ngôi nhà và xua đuổi tà ma âm khí ngăn chặn không cho để cái từ trường xấu bên ngoài nó vào trong nhà để nó hại gia chủ đó phương án thứ hai này nó cũng có tác dụng như phương án thứ một đó là cân bằng và chấn chặt nhé chi thưa nó không có tác dụng thu hút công gian tài lộc của chúng ta là một cái ngôi nhà không tốt mà cũng không xấu nhé rồi trở về vấn đề cái phương án thứ ba này nó mới nó mới hữu hiệu này phương án thứ ba mình sẽ chia sẻ với bạn về vấn đề đó là phong thủy rồi cái phương án thứ ba chúng ta chân chặt ngôi nhà thì chúng ta sẽ mua hai loại phẩm phong thủy này đây là quả cầu phong thủy và đây là hang động thật ăn tím hang động thật ăn tím nhé hai vật phẩm này để chấn chấn ngôi nhà thì những loại đá này là đá quý nó được trải qua hàng triệu năm hàng nghìn năm nó hóa thật nha đó <coughs> thì thì cái từ thời mà thầy các bạn để ý đi thời mà thời vua chúa hồi trước ấy, thì thời vua chúa người ta đã biết sử dụng những loại đá này để làm ngọc ấn ngọc tỷ đấy ngọc ấn ngọc tỷ hoàng thượng đấy nhá rồi là những trang sức trang sức hoàng hoàng hậu hoàng tử thái tử rồi là cái um, miếng ngọc bội cái miếng ngọc bội mà dắt nâng quần của thái tử đó nó cũng là làm bằng đá này ra nhá đấy thì tại vì thì à, đá này á nó nó nó nó, nó có công hiệu có cực tác dụng công hiệu rất là tốt cho cho cho sản chủ nên là người ta mới sử dụng như vậy nhá đây <coughs> bị viêm họng ho hoài không hết Đấy. vẫn vẫn cố gắng để mà chia sẻ cho các bạn nhé một ngày ít nhất mình cũng chia sẻ cho bạn một cái video cho các bạn các bạn xem nhé thì đó thì mình sẽ chia sẻ bạn là vật phẩm này chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt nhá thì mình chia sẻ là có hai chỗ để đặt chúng ta mua về chúng ta đặt ở um, phòng tiếp khách hoặc là phòng làm việc nhá thì à, mình chia sẻ luôn thì các bạn nên mua hai quả cầu phong thủy này nhé hai quả cầu kích cỡ tương đương là trên dưới 3 kg một quả nhé và cái thằng này cũng thế thôi và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả 3 triệu đồng một quả nhé thì đó cái thằng này á, có tác dụng đó là tạo từ trường dương để xua đuổi những uh, từ trường xấu trong nhà ra ngoài và chấn chặt lại ngôi nhà cho vững rồi là thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho gia chủ nào về vợ chồng sẽ gắn kết hòa thuận Đấy, các thành viên trong gia đình sẽ hòa thuận gắn kết với nhau nha Đấy, cái thằng này á, thì nó có tác dụng đó là thu hút công nhân tạo động hàng động tạo tín này có còn tác dụng là thu hút công nhân tạo độc ngoài cái tác dụng thu hút công nhân tạo độc ra nó còn tác dụng đó là trừ tà trừ yêu trừ bùa ngải nhé rất là tốt đó rồi mình chia sẻ luôn thì chúng ta đặt hai quả cầu này ở góc ở hai góc bàn nhé ở góc bàn ở trên bàn hai góc hai cạnh bàn đó nhé đấy bạn làm việc ấy, không bạn tiếp khách được đấy bạn tiếp khách đi rồi cái thằng này chúng ta đặt ở giữa ở giữa hai quả cầu này nhá thì đó thì ờ, hai quả cầu này nó thì nó sẽ ờ, trụ lại ngôi nhà ta để vững và xua đuổi ta ma âm khí và còn thằng này ờ, có tác dụng nó là thu hút công nhân tài lộc thì nó được nằm ở giữa hai quả cầu này nó được trụ vững thì dĩ nhiên là nó có điểm tựa nó có điểm tựa vững rồi thì nó sẽ thu hút công nhân tài độc cực kỳ là tốt luôn các bạn nó vượng tài cho cho chủ rất là tốt luôn các bạn nhé và nó giữ tiền giữ của rất là tốt với cái hang động thật ăn tím này nhé đó là về đấy. rồi mình xin thưa, chia, chia sẻ luôn nào chúng ta lên mua kích cỡ của nó càng lớn thì càng tốt các bạn nhé giống như là cái ờ, cột nhà cái cột nhà của cái trụ nhà của chúng ta mà càng lớn thì nó sẽ cái ngôi nhà càng chắc càng vững thì nó cũng vậy thôi kích cỡ càng lớn thì nó sẽ tạo ra từ trường dương cực lớn và chắn chặt ngôi nhà càng chắc càng vững mà càng vững tài cho gia chủ nhé đó là hai vật phẩm này đấy, cực kỳ là quan trọng cho chúng ta nhé đấy rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn thì về vấn về Phật bản mệnh của tuổi à, Mậu Ngọ này thì đó là Đại Thế Chí Bồ Tát nha Mậu Ngọ nó là Đại Thế Chí Bồ Tát nha Đại Thế Chí Bồ Tát chúng ta ra cửa hàng đã phong thủy mua cho mình một Phật bản mệnh này một phần bằng mận thì bảo là bán tôi tôi là đại thế chi bồ tát người ta sẽ bán cho các bạn nhé để chúng ta đeo chung cái này nói chung là phần bằng mận này nó giúp cho chúng ta là à, chấn tĩnh lại cái tâm chấn tĩnh lại cái tình cảm cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái suy nghĩ của chúng ta chấn tĩnh nhá rồi thứ hai nữa là nó giúp chúng ta sẽ là vượng tài thu hút công nhân tài lộc nhá và giúp nhiều may mắn cho chúng ta nhá đấy rồi nó có tác dụng đó là là là là, là, là nó, nó, nó, nó, nó, nó nó có thể là hạn chế được cái sự rủi ro nôi nôi kéo của người những người bạn xấu nôi kéo chúng ta làm những chuyện không tốt rất là tốt rồi tiếp theo đây là cái vòng phong thủy bạn nhé cái vòng phong thủy này chúng ta các bạn ra cửa hàng đã phong thủy uy tín trên toàn quốc mua mình mỗi vòng phong thủy mà các bạn nên đếm tổng số hạt nó là bao nhiêu rồi chia cho 4 mà dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé cái vòng tuần hoàn nó nổi nó là sinh lão bệnh tử thì chúng ta số 1 và số 2 rất là tốt thì chúng ta mua tổng đếm tổng số hạt nó bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai chúng ta đều là tốt rồi như thưa các bạn nên nhé mua cái vòng những loại vật phẩm phong thủy này phải mua theo màu sắc phong thủy nhé thì bạn thuộc là màu sắc phong thủy đó là màu đỏ hồng tím này đỏ hồng tím và màu xanh lục thì bạn rất là phù hợp những mấy màu này nhé vòng phong thủy này thì các bạn có thể mua màu đỏ hoặc màu hồng màu tím hay là màu xanh lục cũng được nhá thì đó các bạn nên mua mà theo màu phong, màu phong thủy nhé đó rồi mình chia sẻ luôn thì bạn nên uh, sử dụng vòng phong thủy như thế nào thì các bạn mình chia sẻ luôn khi khi chúng ta mà đeo tay trái có tác dụng khác nhau mà đeo tay phải có tác dụng khác nhau nên mình chia sẻ luôn cái vòng phong thủy này chúng ta mà đeo tay phải á, thì khi ví dụ như chúng ta đi à, thăm người bệnh ở trong bệnh viện hay đi ngang qua nhà xác đi à, đám mà đám tang đi à, táng mộ hay đi ra nghĩa trang thì chúng ta lên chuyển sang tay phải chúng ta đeo để làm gì cái loại đá này nó đã có từ trường dương sẵn rồi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 chơi hay đi làm ăn chúng ta chuyển sang tật trái chúng ta đeo nhé thì nó sẽ giúp chúng ta là gặp nhiều may mắn gặp gỡ được những người tốt gặp gỡ được những việc tốt Nha, rồi hạn chế sự, sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường rất là tốt nhé khi chúng ta đeo bên tay trái đó thì trước tiên chúng ta lên sắm cho mình một bộ phong thủy như thế này là vòng phong thủy Phật vòng mệnh cái thứ hai là vòng phong thủy trước tiên là chúng ta phải sắm hai hai yếu tố này để làm gì để là vượng giúp cho mệnh vượng tài một hai nó sẽ xua đuổi và ngăn chặn những cái thứ xấu nó điền nó, nó làm ảnh hưởng nó hại chúng ta nhé không nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn là cái vòng phong thủy này các bạn chớ nên đeo hai tay nhé các bạn mua hai vòng đi nữa chúng ta cũng không được đeo hai tay chúng ta chỉ đeo một tay thôi nhá nên đeo hai tay là sai phong thủy mà rất là xấu nhá đấy thì chúng ta chỉ nên đeo vào tay và khi các bạn mà mua hai nữa mà mua hai vòng thì các bạn phải lên như thế này phải mua là mỗi một vòng là 21 hạt nếu đeo một cùng một tay chúng ta mua nếu chúng ta xài hai vòng thế này chúng ta phải mua là mỗi một vòng là 21 hạt có nghĩa là hai vòng nghĩa là 42 hạt cái vòng 42 hạt này người ta có thể sâu lại thành một cái vòng đeo cổ cho những trẻ sơ sinh rất là tốt các bạn nhé hoặc là 42 hạt này là cái vòng mà mà các nhà Phật nhà sư ta niệm Chúa người ta niệm kinh đó. À, niệm kinh thì người ta cầm trên tay nó rất là ý nghĩa về số hạt rất là tốt nhé thì đó là mình chia sẻ là các bạn không nên sử dụng vòng hai tay chỉ sử, sử dụng đeo một tay thôi nhé tùy các bạn các bạn đi đi những nơi âm bình âm khí cao chuyển sang tay phải khi chúng ta đi chơi đi đi muốn ờ, theo thêm sự may mắn thì chúng ta đeo bên tay trái nhé đó về phong thủy thì hôm nay mình đã chia sẻ xong về vấn đề đó là tuổi mậu ngọ 1978 mậu ngọ nữ mạng về là vật phẩm phong thủy vòng phong thủy Phật bản mệnh nhá rồi là là vật phẩm phong thủy chấn chặt ngôi nhà và thu hút công nhân tài lộc nhá mà xin thưa các bạn nhé ví dụ như chúng ta xây nhà đúng hướng đi nữa chúng ta cũng lên sử dụng cái vật phẩm này để trang trí ngôi nhà và để gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ nhé Đấy, nếu chúng ta xây nhà đã đúng hướng rồi mà sử dụng vật phẩm phong thủy này nó thì rất là tốt các bạn cứ để ý đi các ngân hàng hoặc là những nhà đại gia những nhà tỷ phú hay trưng bày cái những loại vật phẩm này ở trong nhà để người ta gia tăng thêm sự may mắn cho các bạn nhé đó, các ngân hàng người ta cũng hay sử dụng các bạn cứ để ý sẽ có nhá. đấy là mình đã chia sẻ các bạn rất là kỹ rồi nhá như đó video của mình đến đây là kết thúc thì mình à, cũng mong là các bạn thấy cái video cái clip của mình thấy clip của mình hay ý nghĩa thì chúc các bạn nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ giúp mình nhé đấy thì để mình có để kênh mình được phát triển thì mình sẽ chia sẻ tận tình chia sẻ nhiều nhiều những cái thông tin hữu ích hơn về phong thủy về tử vi cho các bạn xem nhé thì rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho mình nhé bye bye